hai các bạn đây là một cái biển nữa đây là biển quy thiện các bạn thì cái đây mình đi cái đường phố vinh á nó có được dạp cái ờ, đường bê tông dạp theo đường biển và mình sẽ đi thẳng qua quy thiện đó các bạn nhìn đùa thấy nha chắc đi bữa nay xong là về đang thui luôn á wow nhăn biển nó ờ, đẹp ghê luôn Rồi thấy đẹp mê hồn luôn các bạn Trong veo trong vét luôn á Chứ biển ở ờ, Phú Vinh mình thấy đó Nó hơi, hơi, hơi đen rồi Phú Vinh Phú Quang á Nhìn nó hơi dơ rồi Biển nào mới là biển này đây là biển quê mình các bạn ôi nước xanh lè luôn á đó, ờ, đúng đẹp luôn á cái hướng kia là cái hướng mà đi ra sâu bình biển sâu bình các bạn còn cái hướng này là ra biển của Vinh của mình nè đó đi thẳng ra là biển của Vinh wow nhìn đây biển xanh sạch lắm cái kia là có thuyền nữa quá đẹp ở lâu đi trải nghiệm à, rất là thú vị